ờ các cháu ơi đấy thế là lùi lẩu thái ờ, này, siêu cay uh, to khổng lồ đây này đấy bà lấu để ăn mừng chiến thắng ờ, đội thủ quốc gia việt nam đấy nhá đấy thì bây giờ đã hết rồi các cháu ạ thì uh, bà chúc các cháu trong đội tuyển quốc gia việt nam uh, uh, dành sức khỏe nhá cố gắng nhá và tự tin nhá sẽ chiến thắng nhá các cháu nhá xin chào tất cả các cháu đã quay trở lại kênh của bà tân vlog các cháu ơi hôm nay bà lại tiếp tục làm clip Bà nấu một nồi lẩu thái siêu cay khổng lồ các cháu ạ à, Để ăn mừng chiến thắng đội tuyển quốc gia Việt Nam nhá các cháu nhá à, Thì bà chúc các cháu à, luôn mạnh khỏe này và tự tin này phải sẽ giành được chiến thắng nhá các cháu nhá Thì à, bây giờ bà giới thiệu với các cháu này là nguyên liệu của nồi lẩu thái này đấy Bà đã mua đi chợ về mua về đây nhá Đây là những à, món hải sản đây này các cháu này ngao đấy và đây là mực này và đây là tôm này các cháu này đấy ôi ôi và đây là thịt bò là xúc xích này và viên trên cá nhá Các cháu nhìn này đấy Và đây là nhiều các loại rau này các cháu này đấy Nào là đây này các cháu này đây Đấy cải này Và các loại lấm này các cháu nhá Rồi là ớt này Rồi là lồi ờ, lẩu thái này Dầu lẩu thái này Đấy lẩu thái này nước cốt đấy các cháu Nước cốt nước cốt Thì à, các cháu ạ Bà cũng ờ,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 cháu ơi đây này xoang 100 à, của bà nước đã sôi rồi đây các cháu ở đấy wow. Ui. à, bây giờ bà đã đổ nước sốt ờ, lẩu vào nhá các cháu nhá đấy thơm lắm các cháu ạ ngon lắm các cháu ạ ôi đấy tiếp vào chai nữa mà ôi ngon năm các cháu ạ wow. đây là chưa đây là đấy. À, bây giờ bà đã đổ xả vào này các cháu này đấy đấy, đấy. À, bà cho lót cà chua vào này các cháu này đấy, đấy. bây giờ bà cho ngao vào này các cháu ơi đấy đấy Ôi, bắn quá Thôi ờ, các cháu ơi đây này đây bà đã đổ ngao cái thứ vào rồi đấy nhá đây này đấy này các cháu ạ à. ôi ôi ngon lắm này các cháu này đấy. thì bây giờ bà sẽ đầy vung vào các cháu nhá để cho nó sôi thêm à, các cháu ơi đây là nguyên liệu của lồi lẩu siêu cay lồi lẩu thái siêu cay khổng lồ của bà đã chuẩn bị xong hết rồi đấy nhá các cháu nhá đấy những hải sản bà đã chuẩn bị hết rồi này à, ờ, bây giờ bà sẽ cho vào lồi nước các cháu ơi, đây này, đấy Cái nồi ờ, nước lẩu, ờ, cái gia vị lẩu ờ, Thái nó đã cay lắm rồi đấy các cháu ạ Đấy Thì uh, bây giờ bà đã thả ngô vào trước này các cháu này Đấy Ôi, Ôi. Đấy, những cái thứ mà cần cho vào để nó chín trước là bà cho trước nhá các cháu nhá Đấy, úi rồi Cái này, đấy Ui. Đấy Sao bà cho tôm nhá các cháu nhá Cuộc đời bà cũng gần 60 lồi bánh trưng rồi Bà cũng chưa bao giờ bà lấu lẩu thái to khổng lồ hôm nay đâu Hôm nay bà lấu này đấy các cháu này Ui Ui Đấy Sao bà cho đến mực này các cháu này Đấy, ui, mực này, ui Ngon lắm các cháu ạ Đấy à, sao bà lại cho đến thịt bò à này các cháu ơi đấy các cháu có thấy ngon không đấy đấy sau bà lại cho tiếp xúc xích và viên chiên cá nhá các cháu nhá Ui. Ui. rồi bây giờ tạm thời uh, bà đã đầy vung vào đấy một lát sau bà sẽ mở ra đấy à, các cháu ơi ui các cháu này đấy đúng rồi nó sủi lên rồi này các cháu này đấy này những uh, uh, chú cá viên chiên này rất đẹp này các cháu này lại xúc xích này đấy các cháu này đấy à, các cháu bà nhìn bà này ôi rồi. này này nào là tôm này ngao này đấy các cháu này thịt bò ở đây các cháu này đấy hơi ngon các cháu nhá đấy này các cháu nhìn này đấy rất ngon đấy Cuộc đời bà gần 60 lồi bánh trưng rồi cũng chưa bao giờ bà nấu lồi lẩu thái siêu cây khổng lồ như ngày hôm nay nhé các cháu nhá. Đấy. Rất ngon các cháu ạ. Rồi, tôm này các cháu này, con tôm này, đây chú vàng trộm này, đây ngon lắm các cháu nhá. À, bây giờ bà sẽ cho rau vào nhé các cháu nhá. Rồi bà cho rau vào. Đây, bà sẽ cho lấm nhá, bà cho lửa thôi các cháu ạ. Đấy. Đấy. Bà cho lửa mộc dùng thôi các cháu ạ. Đấy. Đấy, để tí lại cho tiếp ờ, bà sẽ cho lửa cái này cho cái cháu này đấy các loại rau đấy à, các cháu ơi đấy thế là lồi lẩu thái siêu cay to khổng lồ của bà đã ấy rồi bây giờ bà cũng không thể ăn được đây ở đây được nhá các cháu nhé nó có củi lửa bỏng lắm bà sẽ khênh lên kia nhá à, bà gọi hai con ra khênh hai con đi khênh hộ mẹ lên kia cái hộ bà lên kia cái con ơi vâng. à, các cháu ơi Thế là nồi lẩu thái siêu cay khổng lồ của bà đã nấu chín rồi nhá Bà mời các cháu tới đây cùng thưởng thức với bà nhá Và bà mời các cháu vùng quanh đây thưởng thức với bà đi Vâng vâng, vâng. vâng. vâng. vâng. Mình mời tất cả các bạn nhá Mời các, bạn nhá Mình mời các bạn nhá vâng, Cháu làm miếng xúc xích Mời tất cả mọi người nhá Mời tất cả mọi người Thường quá cháu lần đầu tiên và mọi người nha Còn tất cả mọi người nha ừ. Ngon lắm bà Rồi ờ, Hôm nay bà làm nồi lẩu lẩu Thái này Siêu bông khổng lồ này Là để ăn mừng chiến thắng đội tuyển quốc gia Việt Nam nhá Vâng vâng Đấy. Vâng, Thì ừ. à, các bạn mình à, chúc uh, cầu thủ ờ, quốc gia Việt Nam coi là cố gắng này nhá và vâng, vâng. giữ gìn vâng, sức vâng, khỏe và sẽ giành chiến thắng nhá. Vâng. Năm. Ngon quá. Cay quá. Cay. Cay cái nước mắt luôn ngon lắm các cháu ơi hải sản đấy lùi lầu thái là phần đa là hải sản nhiều nhá các cháu nhá say quá <laughs> ngon quá các bạn ơi ngon quá các bạn ơi Ui, mình làm miếng um, đây là miếng gì nhỉ xúc xích các bạn ơi ừ. mọi ngon, ngon quá hơi bỏng tí ừ. wow đau, ngon quá ừ. hơi bỏng tí Này. Ừ, ọc quá Các ừ. cháu ơi Ba ăn hải sản những tôm thì các cháu này ngon lắm các cháu ạ đấy Ngon lắm các cháu ạ Ngon quá Thơm, quá, Ngon quá Ngon quá mẹ ừ. Cháu hát nồi lửa bánh chung rồi cháu lần đầu tiên cháu ăn cái nồi nẩu kim chi à, thái bà đã bảo là bà nấu lồi lẩu thái siêu cây để ăn mừng chiến thắng đội tuyển quốc gia phải làm con này thôi ăn ít rồi ăn nhiều quá lú ăn nhiều quá lú quá lú lú như con cú anh lú tận não ngon lắm mọi người ạ Mmm. mẹ đúng là đầu bếp số 1 đấy mẹ ừ. cái gì mẹ cũng làm được chưa ăn được con có ngứa mà con nó ngứa không anh ngon mà bạn ngon ngọt ừ. ăn nước ngọt ngọt quá mấy con cắt cho mẹ mình chút chút nhỉ đây mang chị gắp cho con cơm cái rau này thì ăn nấu ăn kia cháu ơi bà ơi, đây gắp <laughs> cho ờ, ấy đây đây này rau ngon quá bạn ơi ăn rau ngon lắm cho con nướng xả <laughs> Ui. ba cháu xin nhá ui cháu thực sự là cháu lẩu tái không để thiếu xả được các cháu ạ đấy con ăn vào vâng. ăn đi rồi xả nhá các em nhá nhưng mà xả này thì ăn của gì hả bạn? <laughs> ăn nhai nhai nhai nhai nhai đây ăn thẳng cốc nhà chị với bùi <laughs> mọi người nhớ đăng ký like và ủng hộ kênh của bà nhá chặt lắm bà tụi cháu không ăn được xả ăn đầu đỡ bắn đầu con ạ ờ đây bác chị gắp cho cái rau ăn ăn lẩu ăn thì à cháu cảm ơn cháu chấm cho bà miếng chiên cá bà cũng gần 60 rồi bánh trưng rồi hôm nay mới nhìn thấy đứa cháu ăn lẩu ăn thì à <laughs> đâu kìa kìa về đây dạ, các bạn ơi bà gắp cho con con tôm này à, đấy con cảm ơn này bà gắp cho cháu ở bà. Vâng. tận nghệ Còn an nhá con Ông. tôm nhá dạ, cháu dạ bà cảm ơn cháu nhá cháu à. rất nhiệt tình ra với bà chơi với bà nhá vâng rất cảm ơn bà à. bà cảm ơn cháu luôn cháu muốn bà cảm ơn đây cho cháu nghìn viên cá đấy đi ăn không người lại bảo con mẹ ông gắp cho con à lại <laughs> gấp cho con này tàu đâu cả ờ, được mỗi con đấy các bạn ơi mẹ mình quý mình thật đấy gấp cho mình <laughs> sau các bạn ạ này cho thằng cháu đằng sau miếng dọc lai con nữa con nữa con ăn gì con ăn gì đây con ăn gì nào à xưa à, con được à, làm lấm lấm lấm lấm lấm đây bà nhá rồi con xin bà đây mình là em gái của chị là gấp cho chị bà chị còn cản ờ, lắm thằng chị xin nhá đây vâng cô gấp cho cái ấy là cái dọc khoai Xong xin ạ ngon lắm vâng dọc khoai này là dọc khoai ăn dọc với cháu ạ chứ không phải dọc khoai cho lợn đâu nhá <laughs> đây là dọc mùng không phải dọc khoai mùng à dọc mùng bà thì cứ gọi theo là nhà lông lên à nhưng mà lòng giống cây khoai vậy nhỉ ừ, ngon ghê nhỉ 48 tuổi hôm nay ăn cái dọc khoai này đấy đặc sản ấy gì ạ à? cái món này đặc sản hà nội à, món đặc sản nào đồng mùng đồng mùng nào mà gặp bộ mẹ ơi đã gần hết rồi đây còn hết, còn quá bài hết rồi này bài ờ các cháu ơi đấy thế là lồi lẩu thái ờ, này các tay ờ, to khổng lồ đây này ừ. đấy bà lấu để ăn mừng chiến thắng ờ, đội thủ quốc gia việt nam đấy nhá Đấy, thì bây giờ đã hết rồi các cháu ạ Thì à, bà chúc các cháu à, trong đội tuyển quốc gia Việt Nam á, ừ. à, dành sức khỏe nhá, cố gắng nhá và tự tin nhá, sẽ chiến thắng nhá các cháu nhá Thì à, bây giờ bà sẽ dừng ở clip tại đây nhá à, Các cháu xem à, clip của bà hôm nay thấy hay thì like và chia sẻ video để ủng hộ bà nhá Để bà có thêm tí sức mạnh nhá các cháu nhá Bà chào các cháu nhá Bye bye, bye mọi người nha